làm da cần được thư giãn và chăm sóc mỗi ngày. Sữa dưỡng thể Nivea dầu dưỡng chất thiên nhiên avocado. Người dưỡng làm da thật mịn màng, như đắm mình trong sữa. Sữa dưỡng thể Nivea nuôi dưỡng da mịn màng. Với kem dưỡng Nivea, làm da khô ráp cũng trở nên mượt mà.